À, xin kính chào anh chị ạ. Vâng thì uh, quay trở lại vào um, quay trở lại vào thứ sáu hàng tuần thì AZFIN sẽ có livestream uh, trao đổi đến quý anh chị uh, từ về vĩ mô cũng như là đánh giá về uh, các ngành hay vân vân uh, về các nội dung kiến thức liên quan đến đầu tư chứng khoán. Thì uh, hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái nội dung là các ngành trong cái chu kỳ mới của thị trường chứng khoán thì à, vì sao có nội dung này à, bởi vì AZFIN cũng đánh giá rằng à, Việt Nam có thể chuẩn bị à, bước vào với cái xác suất khá cao bước vào một cái chu kỳ mới của thị trường chứng khoán sau khi có cái sự suy giảm khá là mạnh từ đầu năm 2022 đến tháng 6 tháng 7 năm 2022 thì à, với việc à, suy giảm mạnh như vậy thì về cơ bản à, nó cũng phản ánh à, một cách tương đối một cách tương đối những cái gì khó khăn nhất của nền kinh tế thế giới mà có tác động đến Việt Nam thứ hai đó là nó cũng phản ánh vấn đề liên quan đến cái chính trị ờ, à, đặc biệt là cái chiến dịch ờ, chống tham nhũng tại Việt Nam ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu thì đấy là những cái mà có tác động khá lớn và làm cho thị trường chứng khoán của Việt Nam ờ, sụt giảm có những lúc lên đến 25% so với cái mức à, đầu năm 2022 đó và chính vì thế cho nên là Etherfin cũng đánh giá rằng à, khả năng rất cao khả năng cao à, là cái vùng tháng 6 tháng 7 là một cái vùng à, có thể xác lập à, là cái vùng thấp và từ đó có thể đi lên tuy vậy thì thị trường chứng khoán thì nó không lên theo đường thẳng nó không hề lên theo đường thẳng mà nó có thể là bật lại à, tương đối mạnh thì sau đó nó điều chỉnh lần thứ hai giảm lần thứ hai giảm lần thứ hai và đi lên thì lúc ý gần như mới chính thức à, là xác nhận thị trường chứng khoán sẽ trở lại một cái chu kỳ mới vậy thì để đón đầu cho cái chu kỳ mới đó thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu để đánh giá về các cái ngành trong nền kinh tế Việt Nam cũng như ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam À, để có những cái lựa chọn hay có những cái phương án đầu tư phù hợp và hiệu quả đối với bản thân mỗi người đó thì đấy là lý do về cái nội dung hôm nay uh, à, AZFIN uh, à, trao đổi cùng với các anh chị vâng thì uh, xin chào anh chị vâng chúng ta sẽ uh, vào cái nội dung chính thức sau một vài phút nữa anh chị nhé vâng ạ vâng xin chào anh uh, Nguyễn Vũ Mạnh anh Nguyễn Mạnh Vũ đúng không ạ xin chào anh uh, Cao Minh Khải và vâng. ok và vâng. xin chào các anh chị em ạ và vâng. thì uh, mọi người có thể uh, uh, chia sẻ cái này đến với uh, những người quan tâm không ạ vâng vâng ok ạ thì chúng ta sẽ uh, bắt đầu sau ít phút nữa anh chị nhé chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu ạ vâng ok ạ à, xin chào anh chị và vâng, xin chào cả nhà rồi chúng ta sẽ à, chuẩn bị uh, bắt đầu sau một thời gian ngắn nữa anh chị nhé và vâng, ok ok và vâng, ok và xin chào anh hùng và xin chào anh Tuấn và chào các anh chị và mời các anh chị vào chúng ta chuẩn bị à, để bắt đầu trao đổi thì à, nội dung chúng ta hôm nay tập trung vào đó là các ngành là chính à, thay vì tập trung vào các cái uh, doanh nghiệp vàng <laughs> vàng chào anh Nguyễn Kim rồi chào Mr Long Vlog và vâng, ok ok vậy thì ờ, có khi là chúng ta sẽ bắt đầu được không anh chị và vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu anh chị nhé thì trước tiên ờ, vào trước tiên trước khi để vào cái uh, nội dung chính liên quan đến là đánh giá về cái uh, uh, chu kỳ kinh tế chu kỳ thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ vào để từ đó rút ra đánh giá các cái ngành thì chúng ta sẽ vào đầu tiên là liên quan đến đặc điểm ngành tại Việt Nam trong giai đoạn 2022 đến 2030 thì rõ ràng rằng chúng ta dựa vào các cái dữ liệu cũng như các cái thông tin từ các cái thị trường trên thế giới uh, đi trước chúng ta để tham khảo là một điều rất là ok rất là thú vị tuy vậy thì thị trường chứng khoán Việt Nam nền kinh tế Việt Nam lại có những cái đặc điểm về các cái ngành nó khác nhau khác khác rất khác là đằng khác đúng không ạ bởi vì nếu mà ở các cái nước đã phát triển rồi chẳng hạn thì các ngành đặc điểm nó khác hay các nước kém phát triển thì đặc điểm các ngành khác các nước đang phát triển như Việt Nam thì đặc điểm các ngành nó lại khác và ngay cả thậm chí so sánh với các cái giai đoạn đang phát triển của Hàn Quốc hay của Thái Lan hay của Đài Loan hay vân vân mấy chục năm trước nó cũng khác cái giai đoạn mà Việt Nam đang phát triển hiện nay đúng không ạ với cái môi trường công nghệ à, kinh tế nó khác nhau thì nó cũng rất khác nhau bởi vậy thì à, AZFIN cũng đưa ra một số cái đặc điểm về các ngành trong cái tương lai sắp tới thứ nhất là là về nền kinh tế thì GDP của Việt Nam được dự báo là tăng mạnh tăng mạnh đây là khoảng trên 6% trung bình thì tầng lớp trung lưu thì gia tăng rất là mạnh rất nhanh đúng không? Việt Nam là một trong nước có tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh nhất vì thế cho nên là các cái ngành ở Việt Nam hầu hết đều còn dư địa tăng trưởng mạnh đấy là một cái sự rất thuận lợi đối với những cái nhà đầu tư ở Việt Nam đúng không ví dụ ở các nước phát triển để mà có cái ngành tăng trưởng bây giờ là hiếm lắm hiếm lắm chính vì thế cho nên là những cái cổ phiếu công nghệ nó mới rất hot ở các nước đó bởi vì những cái cổ phiếu công nghệ gần như là những cái ngành duy nhất có được cái sự tăng trưởng và phát triển mạnh đó, đấy gần như là cái ngành duy nhất có được sự tăng trưởng và phát triển mạnh đó rồi tiếp theo là đa phần các ngành phát triển mạnh khi vào giai đoạn phục hồi và giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế à, nếu như ở các nước kia thì mỗi giai đoạn thì chỉ lựa chọn được một vài ngành tiêu biểu thôi nhưng mà ở Việt Nam thì khác vào cái giai đoạn phục hồi và giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế gần như tất cả các ngành đều bung rất mạnh mẽ đều bung rất mạnh mẽ rồi là chu kỳ thị trường chứng khoán thì thông thường đi trước chu kỳ kinh tế một thời gian đó ví dụ như là kinh tế uh, chưa tạo đỉnh ờ, kinh tế chưa tạo đỉnh thì chứng khoán đã tạo đỉnh kinh tế chưa tạo đáy thì chứng khoán đã tạo đáy ví dụ như thế như chúng ta có thể thấy trong quá khứ cũng minh họa được cái điều đó minh họa điều đó ví dụ như năm 2018 kinh tế chưa tạo đỉnh nhưng mà thị trường chứng khoán đã tạo đỉnh thì một đời thời gian sau thì kinh tế nó mới yếu yếu đi do cái lãi suất và lạm phát nó tăng trở lại tương tự như thế vào năm 2000 thì khi thị trường chứng khoán chính thức tạo đáy vào ngày 31 tháng 3 năm 2000 thì ờ, lúc đó nền kinh tế chúng ta mới bắt đầu bước vào cái giai đoạn chống covid đó, nó chưa phải là tạo đáy nền kinh tế nhưng chứng khoán đã đi trước tương tự như vậy thì ờ, nhiều người cũng đánh giá rằng kinh tế thế giới đang có rất nhiều khó khăn và Việt Nam sẽ có cái độ trễ nhất định tức là người ta cho rằng Việt Nam sẽ khó khăn sau sẽ bị tác động sau ví dụ như là ở trên thế giới họ đang ngấm đòn chẳng hạn thì sắp tới của Việt Nam thì ngành ngành ngành xuất nhập khẩu chẳng hạn ngành xuất khẩu chẳng hạn của Việt Nam sẽ gặp khó khăn do đơn hàng từ các nước phát triển nó hạn chế nó giảm xuống từ đó khiến cho kinh tế Việt Nam khó khăn ví dụ như thế chẳng hạn đó thì Việt Nam thường có cái độ trễ hơn so với các nước các nước đúng không ạ à, rồi là tiếp theo do cái việc à, tăng trưởng à, vì thế các cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế do Việt Nam ấy đang vào cái giai đoạn tăng trưởng rất mạnh thì thành ra các giai đoạn của chu kỳ kinh tế nó không rõ ràng như các nước phát triển trên thế giới anh chị ạ ví dụ như ở các nước trên thế giới người ta cho rằng là uh, ờ, GDP tăng trưởng âm hai quý là đã rơi vào suy thoái rồi còn nếu mà âm nặng kéo dài hơn thì đó là khủng hoảng khủng hoảng kinh tế còn ở Việt Nam chúng ta GDP chỉ cần tăng trưởng xuống cái mức 2% là cực kỳ khó thở có thể coi đấy là suy thoái kinh tế thôi đó bởi vì mức tăng trưởng thông thường chúng ta là khoảng 6 đến 7% còn các nước kia thì mức tăng trưởng thông thường khoảng 2% 1 đến 2% thì suy ra họ chỉ cần giảm một chút thôi họ chỉ rơi về giảm độ 1 đến 2% tức là âm rồi thì khi đó đã rơi vào suy thoái còn tương tự như thế Việt Nam GDP tăng trưởng 6 đến 7% mà tăng trưởng kinh tế uh, những cái thời gian sau những quý sau nó chỉ độ hai phần trăm là kéo hai ba quý chẳng hạn thì về cơ bản cũng có thể coi là suy thoái khủng hoảng và tiếp theo một điều là do nền kinh tế của chúng ta là một cái nền kinh tế trẻ đang có cái đà tăng trưởng mạnh chính vì thế cho nên là cái việc suy thoái hay khủng hoảng nếu mà nó không quá à, không liệt thì nó có thể có thể nó sẽ nhanh hơn so với phục hồi nhanh hơn so với các cái nước phát triển các nước phát triển thì đấy là trao đổi cùng các anh chị một số đặc điểm liên quan đến kinh tế và ảnh hưởng đến các cái ngành ở ở Việt Nam đúng không ạ ở Việt Nam tiếp theo thì à, chúng ta cùng nhau à, trao đổi để nhận diện cái chu kỳ kinh tế và các cái ngành được hưởng lợi và các ngành được hưởng lợi anh chị nhé đó thì ở đây là có hai cái đường minh họa đường đầu tiên màu xanh đậm đó là đường thị trường chứng khoán Ở đường màu vàng kia nét đứt đó là đường chu kỳ kinh tế chu kỳ kinh tế thì ở đây người ta minh họa người ta vẽ cho chúng ta à, nó đơn giản hóa thì chúng ta có cảm giác rằng à nhìn nó rất là dễ đúng không ạ nhưng thực tế ở bên ngoài thị trường thì nhìn nó khó hơn rất nhiều tuy nhiên thì cái việc minh họa vào cái biểu đồ thì người ta cũng cố gắng minh họa làm sao cho nó dễ dàng nhất đúng không ạ thì à, với mỗi một cái giai đoạn thời kỳ của thị trường chứng khoán cũng như của nền kinh tế thì thường có những cái các cái ngành nó hưởng lợi khác nhau thì ở đây à, là là nó liên quan đến cái thị trường ở nước ngoài đó thì nó chia sẻ như thế này ví dụ ở cái giai đoạn gần đáy của kinh tế và đáy của thị trường chứng khoán thì thường liên quan đến lĩnh vực gọi là giao thông đó. giao thông vận tải vân vân thứ hai tiếp theo thì khi tạo đáy nền kinh tế và thị trường chứng khoán bắt đầu đi lên thì thường là cái ngành công nghệ sẽ được đẩy mạnh phát triển rồi tiếp theo là thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín đây là một cái ví dụ người ta minh họa ở cái thị trường nước ngoài là như thế vậy còn ở Việt Nam thì như thế nào nó có giống như thế này không đúng không nó có giống như thế này không thì thực sự phải nói là uh, nó sẽ không giống nó có nhiều cái sự khác biệt nhiều sự khác biệt thì ờ, chúng ta sẽ cùng vào cái sự khác biệt đó thì ờ, để mà để xác nhận được đang ở cái vùng nào hoặc là xác suất đang ở vùng nào của chu kỳ kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán thì chúng ta cần phải có những cái cơ sở có những ờ, lý luận có những cái dấu hiệu để chúng ta đưa ra những đánh giá thì ở đây thì AZFIN sau một cái thời gian dài cũng nghiên cứu uh, từ sách vở có từ thực tế nhìn nhận trên thị trường chứng khoán có và thì chúng tôi đúc rút ra kết luận ra uh, một số cái đặc điểm của các cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế như sau đầu tiên là ví dụ như giai đoạn phục hồi thì tăng trưởng GDP là phục hồi trở lại so với trước đó trước đó có thể là giảm có thể là âm vân vân thì giai đoạn sau đó bắt đầu phục hồi trở lại đúng không ạ sản xuất công nghiệp thì tăng thất nghiệp thì giảm đó thu nhập hộ gia đình thì tăng tín dụng thì cầu về tín dụng tăng mạnh trở lại đó, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng tồn kho thì có xu hướng bắt đầu giảm đó là đấy là những cái dấu hiệu chính của cái giai đoạn phục hồi thì tuy nhiên chia sẻ cùng anh chị có thể cái giai đoạn phục hồi uh, dấu hiệu thực tế ở bên ngoài nó có thể thêm bớt và một vài dấu hiệu hoặc nó có thể không hoàn toàn 100% như thế này đó nhưng đại loại thì đây là những cái ý chính những cái xương sống để đánh giá về cái giai đoạn phục hồi có đặc điểm như này thì khả năng rất cao nó đang ở cái giai đoạn phục hồi thứ hai là đối với giai đoạn tăng trưởng thì uh, tăng trưởng GDP đạt đỉnh so với tiềm năng dài hạn ý tức là tăng trưởng GDP nó rất cao và nó kéo dài một cái thời gian rồi thứ hai là trong cái giai đoạn này thì tín dụng thường tăng trưởng rất nóng thứ ba là lợi nhuận doanh nghiệp tăng rất mạnh thì đây là giai đoạn tăng trưởng bùng nổ thì uh, họ gặt hái được những cái thành công từ đặc biệt là từ cái giai đoạn phục hồi tích lũy tốt thì đến giai đoạn tăng trưởng là gọi là bung lợi nhuận rất khủng khiếp đấy bung lợi nhuận rất khủng khiếp tiếp theo là giai đoạn suy giảm thì uh, tăng trưởng GDP bắt đầu suy giảm tín dụng thì bị thắt chặt lợi nhuận doanh nghiệp giảm đó đó là giai đoạn suy giảm còn giai đoạn suy thoái thì có những đặc điểm như thế nào đó là tăng trưởng GDP thì giảm mạnh thất nghiệp thì tăng thu nhập hộ gia đình giảm tín dụng thì cạn kiệt suy thoái thì ê chề là không ai vay vốn đó. lợi nhuận doanh nghiệp thì sụt giảm mạnh đó thì đấy là những cái đặc điểm những cái ví dụ của các cái giai đoạn à, nhận diện các cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế tuy vậy thì cũng trao đổi cùng anh chị rằng à, đối với một nền kinh tế thông thường hay đối với mỗi một cái chu kỳ kinh tế thông thường thì nó thường trải qua cả bốn cái giai đoạn này đấy là thông thường thông thường xuân hạ thu đông tuy vậy tuy vậy anh chị ạ tuy vậy tuy vậy có những cái đất nước và có những cái giai đoạn nó lại không trải qua cả bốn cái điều này đó có những giai đoạn thì nó chỉ có ba đoạn thôi đó là phục hồi tăng trưởng suy giảm suy giảm xong phục hồi luôn không bị suy thoái nữa đó ví dụ trường hợp là trường hợp thoát suy suy thoái thành công chẳng hạn ví dụ như thế đó thì có những trường hợp là như vậy đó tức là suy giảm ở đây là nó chưa đến mức suy thoái hay khủng hoảng nó giảm có giảm nhẹ rồi nó trở lại đó thì đấy có những cái giai đoạn kinh tế nó chỉ có ba thôi chỉ có ba thôi nhưng thông thường thì là bốn đúng không ạ có những giai đoạn kinh tế thì nó lại tạo đáy kép ví dụ nó vào phục hồi rồi nó lên tăng trưởng uh, suy thoái suy giảm suy thoái rồi nó vào phục hồi khi vào phục hồi rồi nó lại không lên tăng trưởng nữa mà phục hồi không thành công thì nó lại chuyển thành giai đoạn suy giảm hoặc suy thoái đấy rồi sau đó nó mới lại đến phục hồi và tăng trưởng đó đấy người ta gọi là đáy kép trong suy thoái kinh tế đáy kép trong suy thoái kinh tế cũng giống như ở trên thị trường chứng khoán các anh có những cái uh, đa phần các giai đoạn thì nó cũng đều trải qua không đó đó là giai đoạn à, thị trường chứng khoán bắt đầu phục hồi thì nó bò chậm chậm tích lũy bò chậm chậm bò chậm chậm đi lên rồi sau đó nó đến giai đoạn tăng trưởng thì tăng rất mạnh rồi giai đoạn suy giảm tức là nó đi ngang và giảm nhẹ rồi đến giai đoạn suy thoái thì chứng khoán sụt giảm cực mạnh đó thì thông thường thị trường chứng khoán thì nó cũng có 4 năm bốn giai đoạn như thế nhưng nhưng có những cái trường hợp nó lại không có đủ bốn giai đoạn đó có những trường hợp nó không có giai đoạn suy thoái không có giai đoạn suy thoái nhưng có những cái trường hợp trường hợp nó có đáy kép có đáy kép ví dụ sau khi đạt đỉnh của thị trường chứng khoán nó bước vào cái giai đoạn suy giảm sau đó nó bước vào giai đoạn suy thoái tức là thị trường chứng khoán giảm rất mạnh tạo đỉnh đi ngang một thời gian rồi giảm rất mạnh đó đấy là vào giai đoạn suy thoái rồi nó lại bật trở lại khá mạnh đó là giai đoạn phục hồi nhưng mà sau khi phục hồi thì nó không thành công nó không tiến lên được giai đoạn tăng trưởng mà nó lại giảm tiếp một lần nữa của thị trường chứng khoán rồi sau đó nó mới trở lại giai đoạn phục hồi lần thứ hai và đến giai đoạn tăng trưởng thì người ta cái gọi cái đấy gọi là đáy V kép hay đáy kép của thị trường chứng khoán hay của nền kinh tế nó cũng đều có những cái giai đoạn có những cái đặc điểm như thế như thế thì để chúng ta được hiểu được rằng hiểu được rằng ồ oh, những cái đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế hay của thị trường chứng khoán thì có những cái điểm giống nhưng có những cái điểm nó khá khác nó khá khác thì phục chia sẻ ở đây để các anh chị đánh giá à, chứ chúng ta cũng không thể chắc định được rằng à nó đang suy thoái thì sắp sắp thế này thế kia vân vân đó mà chúng ta cần phải có những cái đánh giá cẩn thận và cũng tương đối bám sát thị trường chứng khoán ở đây bám sát không phải là đi nhìn bảng điện tử bám sát đây là bám sát về cái sức khỏe của nền kinh tế cũng như là cái xu hướng của cái thị trường chứng khoán trong lâu dài một chút chứ không phải nhìn bảng điện tử hàng ngày để có thể đoán được suy thoái hay khủng hoảng hay vân vân thì đấy là về cái việc nhận diện chu kỳ kinh tế thì bây giờ để cho nó bớt đi cái chuyện lý thuyết xuông thì uh, xin mời anh chị cùng comment vào cái uh, khung chat xin mời anh chị ạ thì theo anh chị cái giai đoạn này cuối năm 2022 này đến 2023 thì anh chị đánh giá rằng thị trường chứng khoán của chúng ta đang ở giai đoạn nào một phục hồi hai tăng trưởng ba suy giảm bốn suy thoái thì mời các anh chị đánh số 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 anh chị nhé thì phục xin đọc lại một là giai đoạn phục hồi anh chị nào cho rằng là đang là giai đoạn phục hồi anh chị đánh số 1 à, hai là giai đoạn tăng trưởng anh chị nào cho rằng là nền kinh tế của chúng ta đã vào giai đoạn tăng trưởng thì cho số 2 à, ờ, hoặc là ba là vào giai đoạn suy giảm thì anh chị cho số 3 hoặc 4 và giai đoạn suy thoái thì mời anh chị cho số 4 đó xin mời anh chị xin mời anh chị ạ vâng ok à, ờ, Phục cũng nhận được khá nhiều comment của anh chị rồi thì xin mời anh chị comment tiếp ạ thì để chúng ta cùng nhau xem rằng xem rằng mọi người đang đánh giá là kinh tế của chúng ta đang ở giai đoạn này đúng không ạ xin mời ạ xin mời anh chị vâng ok phục nhận được rất nhiều đánh giá rồi của anh chị Facebook user này là một anh cao Minh Khải là một anh anh chị bảo Nguyễn là hai đúng không ạ anh Mạnh là một đúng không ạ hai hai một một ok và có một à, cái ba đúng không ạ của anh hay chị Hà Đặng đây số 3 2 3 ok anh Độ Nguyễn là ba vâng ok Lê Linh là ba Luffy là ba Dũng Mai là ba ok ok ok như vậy là chúng ta cũng đã có đầy đủ tất tất cả các cái đánh giá đúng không ạ xin mời anh chị tiếp tục đúng không ạ về cơ bản ok về cơ bản theo thống kê sơ qua rồi bằng mắt có thể nó không chính xác lắm anh chị nhé thì mong anh chị thông cảm nhé oh, ok anh chị tiếp tục vào vâng ok vâng oh như vậy là qua cái việc comment của các anh chị ở đây thì chúng ta thấy rằng có khoảng độ 40 phần trăm đến 50 phần trăm là anh chị chọn phương án 1 tức là nền kinh tế của chúng ta đang ở giai đoạn phục hồi à, trong tiếp theo là có khoảng độ 30 phần trăm các anh chị đánh giá là ở giai đoạn thứ hai giai đoạn tăng trưởng và có khoảng độ đâu đó 20 hoặc hơn 20 phần trăm 20 đến 25 phần trăm đấy thì uh, các anh chị cho biết là đang ở giai đoạn suy thoái và có khoảng 5% các anh chị cho biết là ở giai đoạn suy thoái đó thì các anh chị cứ liên tưởng liên hệ những cái này vào thực tế thứ nhất tăng trưởng kinh tế GDP của chúng ta như thế nào đó thứ nhất tăng trưởng kinh tế như thế nào thứ hai là tăng trưởng kinh tế như nào đúng không ạ sản xuất của chúng ta có tăng hay không thất nghiệp chúng ta có giảm không thu nhập hộ gia đình có tăng trở lại hay không tín dụng cầu về tín dụng của chúng ta giai đoạn này lớn hay thấp hay là à, đóng băng hay tăng nóng hay cạn kiệt đúng không rồi doanh thu và lợi nhuận của các cái doanh nghiệp nhìn chung như thế nào đúng không còn tồn kho thì nó hơi khó đánh giá thì chúng ta có thể không đánh giá đó thì bây giờ chúng ta đánh giá yếu tố liên quan đến GP này tín dụng này và lợi nhuận của doanh nghiệp đấy là ba cái yếu tố chung đánh giá cho cả ba giai đoạn đó thì uh, tất nhiên mỗi người có những cái cơ sở có những cái góc nhìn nhất định về cái việc hiện nay ở đang ở giai đoạn nào hiện nay đang ở giai đoạn nào thì tuy vậy thì phục cũng xin liệt kê một số cái như sau về GDP thì năm nay dự kiến à, năm ngoái thì tăng trưởng GDP của chúng ta được có 2,6 đến 2,8 phần trăm thì phải có chưa đến 3 phần trăm hơn 2 phần trăm à, thì về cơ bản là do năm ngoái cái quý 3 bị âm khoảng hơn 6 phần trăm do cái khu vực kinh tế Đông Nam Bộ trong đó có ờ, chủ chốt của Việt Nam tức là khu vực kinh tế lớn nhất Việt Nam thì họ bị Covid dẫn đến cái việc giãn cách toàn xã hội đúng không gần như là đóng cửa mọi mọi hoạt động từ đó làm cho GDP suy giảm rất là mạnh đúng không thì à, đó là năm 2021 và 2022 này thì GDP Việt Nam thì đang được dự báo tổ chức dự báo thấp nhất của chúng ta là 6,5% tổ chức dự báo tăng trưởng GDP cao nhất của chúng ta là 8,5% đó thì đấy là cung cấp đến anh chị về VP còn về cái việc là à, sản xuất công nghiệp có tăng hay không thì là cái này thì nó hơi khó đánh giá nhưng tuy nhiên có một cái chỉ số gọi là PMI thì về cơ bản nó vẫn luôn ở trên 50 50 điểm thì ngoài ra thì cái này thì thôi thì cũng hơi khó đánh giá tuy nhiên thì ta cũng có thể đánh giá thay thế bằng yếu tố khác rồi tiếp theo là thất nghiệp thì về cơ bản là hiện nay thì uh, thất nghiệp là có nhưng mà vấn đề nó cũng không nhiều rất nhiều doanh nghiệp thì họ trao đổi rằng là họ tuyển lao động rất khó lao động rất khó đặc biệt là lao động gọi là à, phổ thông và lao động có cái trình độ liên quan đến nghề lao động nghề thì họ tuyển rất khó rất khó hiện nay thì do đó là về cái thất nghiệp à, cũng có báo cáo của à, bộ của của của của các cái bộ các cái tổng cục của Việt Nam thì cho biết là à, thất nghiệp của Việt Nam là cũng có cái sự suy giảm đặc biệt là các cái nơi mà có các cái khu công nghiệp lớn và các cái nhà máy mở ở đấy thì uh, phải nói là thất nghiệp rất là ít rất là ít rất là ít thất nghiệp hiện nay thì về cơ bản là khá khá lại đến từ những người mà có được đào tạo với cái trình độ đại học thì lại thất nghiệp tương đối khá khá ở các thành phố lớn là có tuy vậy thì nhìn chung cái thất nghiệp thì người ta cho rằng là đang giảm đang giảm rồi thu nhập hộ gia đình thì cũng không biết là tăng chưa nếu so với covid thì tất nhiên tăng rồi còn nếu so với trước covid thì như thế nào thì nó lại phân ra làm hai hai phần phần những người thu nhập thấp thì sau covid thì thường bây giờ chưa trở lại thu nhập so với trước covid nhưng đối với những người mà có thu nhập ở cao ấy thì về cơ bản họ đã trở lại rồi thậm chí họ tăng trưởng rất mạnh so với trước covid đó là về thu nhập hộ gia đình còn tiếp theo về tín dụng thì chúng ta có thể thấy trong 6 tháng đầu năm 7 8 tháng đầu năm thì tăng trưởng tín dụng của chúng ta rất nhanh và các cái ngân hàng về cơ bản họ được giao bao nhiêu zoom thì họ hết rồi họ hết zoom này và họ đang đợi để mở zoom tín dụng này đúng không ạ thì tín dụng năm nay tăng trưởng mạnh hơn so với năm ngoái kha khá trong đầu năm trong đầu năm và năm ngoái thì tăng trưởng tín dụng khoảng hơn 13% thì năm nay thì ngân hàng nhà nước phát đi tín hiệu là à, tăng trưởng 14% từ đầu năm đến giờ và cũng bỏ ngỏ cái việc có thể lấy thêm 1 đến 2 phần trăm nhưng với điều kiện là cái lạm phát của chúng ta phải duy trì ở mức thấp thì họ mới nới và như vậy là tăng trưởng tín dụng của chúng ta có thể thấy rằng là cái cầu nó đang tăng đúng không ạ và nó có tăng nóng hay không đúng không ạ hay nó bị thắt chặt hay tín dụng bị cạn kiệt đó thì xin mời anh chị tự đánh giá cái chuyện này rồi tiếp theo là cái doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp có tăng hay không thì cái điều này thì gây ra rất nhiều các cái mâu thuẫn và tranh cãi thực sự là như vậy vì sao lại mâu thuẫn và tranh cãi đó cái câu chuyện là vì sao lại mâu thuẫn và tranh cãi thì xin thưa với anh chị mâu thuẫn tranh cãi bởi vì mỗi người lại đứng trên góc độ góc nhìn của mình họ thấy gì họ nói như vậy ví dụ đa phần những người mà thu nhập là tương đối thấp uh, tay nghề không vững chẳng hạn thì họ cho biết là thu nhập họ giảm thì đúng là như vậy tương tự như thế các cái doanh nghiệp à, trong những cái ngành bị tác động mạnh và chưa trở lại thì họ vẫn làm ăn cực kỳ khó khăn có tuy nhiên ngược lại thì ở những cái ngành những cái doanh nghiệp mà đáp ứng được cái sự phát triển của kinh tế xã hội thì nó lại tăng trưởng rất mạnh đó. ví dụ ngành du lịch này dịch vụ ăn uống này khách sạn này giải trí này vân vân thì chúng ta thấy rằng à họ đã trở lại rồi nhưng ngược lại một số ngành lại khá khó khăn ví dụ bây giờ này là ngành liên quan đến xuất khẩu chẳng hạn ngành gỗ xuất khẩu gỗ chẳng hạn hay là liên quan đến ngành liên quan đến gọi là ngành sắt thép bây giờ rất khó khăn lợi nhuận họ giảm đúng không ạ lợi nhuận giảm vân vân đấy thì lại tùy vào đứng trên góc độ nào góc độ nào và tuy nhiên là một nhà phân tích đầu tư thì chúng ta cần phải đứng trên một cái góc độ toàn diện nhìn toàn cục cái nền kinh tế nếu mà nhìn ở vn index thôi thì nó cũng phản ánh gọi là một phần thôi chứ nó không phản ánh tất cả nếu nhìn các cái cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán ấy, thì từ đầu năm nay lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh đúng không ạ và cuối năm người ta dự báo còn cũng rất mạnh tăng trưởng năm nay người ta dự báo là trên 20 đến 25 phần trăm lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết tuy vậy thì các doanh nghiệp niêm yết thì lại chưa chắc đã phản ánh toàn bộ các doanh nghiệp của nền kinh tế bởi vì sao bởi vì các doanh nghiệp niêm yết đa phần là những doanh nghiệp đầu ngành xuất sắc nhất đó thế thành ra là chúng ta cũng cần thêm có thêm mẫu để đánh giá ở các cái ngành các cái lĩnh vực khác các lĩnh vực khác thì từ đó thì mới đưa ra được cái kết luận đánh giá một cách chính xác chính xác còn lợi nhuận doanh nghiệp liệu có giảm không đúng không ạ doanh nghiệp trên sàn tăng rất mạnh rồi vậy trung bình nền kinh tế có giảm không đó lợi nhuận có sụt giảm mạnh không đúng không ví dụ ờ, cái số ít nhất người ta cho rằng là đang ở giai đoạn số 4 là giai đoạn suy, suy thoái chẳng hạn thì chúng ta thử ứng dụng nhé tăng trưởng GDP giảm mạnh thất nghiệp tăng thu nhập hộ gia đình giảm thì cái điều này có đúng không ạ anh chị đúng thì cho là số 1 đi ạ hai là không đúng thì cho là số 2 đi ạ Đó. rồi tiếp theo tín dụng là đang cạn kiệt cạn kiệt ý ở đây là tín dụng là không tăng được nó rất chậm nó rất thấp bởi vì uh, giai đoạn suy thoái thì người ta đâu có hứng thú người ta mở rộng kinh doanh người ta khó khăn người ta lo cho bản thân người ta còn trả được lấy đâu ra sức mà đi vay tiền để để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đúng không đấy là giai đoạn suy thoái đấy đúng không thì dĩ nhiên khi mà kinh tế rất là khó khăn khi mà tín dụng cạn kiệt khi mọi người không nhu cầu ít thì dĩ nhiên lợi nhuận người giai đoạn suy thoái này bị giảm rất mạnh đó thì đấy là giai đoạn suy thoái thì liệu có phải giai đoạn suy thoái không đó chúng ta đưa ra tiếp theo có phải giai đoạn suy giảm không tức là GDP tức là tăng trưởng GDP giảm giảm so với trước tín dụng thì à, bị thắt chặt lợi nhuận doanh nghiệp giảm đúng không ạ tín dụng có bị thắt chặt không ạ đúng không ạ đó vân vân Đấy, hay là giai đoạn tăng trưởng thì tăng trưởng GDP đạt đỉnh tức là đạt mức rất cao trong một thời gian rồi hay là tín dụng thì tăng quá nóng lợi nhuận doanh nghiệp tăng quá mạnh đấy thì chúng ta cần phải xác định xem là giai đoạn nào nếu mà chúng ta xác định rằng bây giờ nền kinh tế ở giai đoạn cuối tăng trưởng chẳng hạn và đầu suy giảm thì tốt nhất là chúng ta thận trọng với thị trường chứng khoán nếu mà bây giờ đang ở giai đoạn suy thoái hay phục hồi thì rất có thể trong tương lai là cơ hội tuy nhiên cũng cần phải lưu ý với anh chị nếu mà bây giờ kinh tế đang ở giai đoạn cuối giai đoạn suy thoái phục hồi chẳng hạn thì chúng ta cũng gọi là xác suất rất rất cao trong tương lai sẽ là một giai đoạn tăng trưởng mạnh nhưng nó cũng không loại bỏ cái khả năng có thể suy thoái đáy kép tức là phục hồi suy thoái đến phục hồi nó lại suy thoái tiếp đó đó, thì đấy là chúng ta cần phải tỉnh táo ở cái cái cái chỗ này cái chỗ này thì đấy là chia sẻ cùng anh chị về cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề nhận diện các cái này của chu kỳ kinh tế đúng không ạ tiếp theo thì xin mời anh chị thì phục sẽ chia sẻ về tiếp theo vậy thì đối với mỗi một cái giai đoạn của nền kinh tế thì có những cái ngành nào thường có cái kết quả kinh doanh đột biến mạnh hoặc là ít bị ảnh hưởng xấu nhất thì trước tiên đối với giai đoạn phục hồi ấy thì phục hồi thì người ta dĩ nhiên người ta mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều rồi đúng không thì khi người ta mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu mở rộng rất mạnh thì tăng trưởng GDP mạnh đúng không ạ đầu tư công rất mạnh đầu tư công của nhà nước cũng rất mạnh để làm cho nền kinh tế thoát khỏi suy thoái để vực dậy đúng không thì tăng trưởng GDP mạnh đầu tư công mạnh đúng không sản xuất công nghiệp tăng thất nghiệp giảm thu nhập hộ gia đình tăng mạnh tăng nhỉ đúng không thì tín dụng trở lại mạnh thì nếu đối với đầu tư công mạnh chẳng hạn thì thường những giai đoạn này là nhà nước là cái tay cứu cảnh cuối cùng thì tăng giai đoạn phục hồi này thì đầu tư công thì liên quan đến các doanh nghiệp vật liệu xây dựng vật liệu xây dựng ở đây nếu mà đầu tư công ở Việt Nam trong cái giai đoạn kinh tế còn đang rất phát triển này ấy, thì người ta lại chủ yếu đầu tư công về hạ tầng hạ tầng anh chị ạ nếu về hạ tầng thì vật liệu xây dựng sẽ cơ bản sẽ được hưởng lợi thì vật liệu xây dựng ở đây là gì thì liên quan đến cầu đường sân bay đường cao tốc đấy đúng không? rồi à, đường tàu vân vân thì nó là những cái doanh nghiệp cung cấp đá sỏi những cái doanh nghiệp cung cấp nhựa đường đó và những cái vật liệu liên quan đến cái vấn đề đó còn nếu kinh tế của chúng ta đến nữa vào cái giai đoạn gọi là tăng trưởng chậm rồi bão hòa ấy, thì đầu tư công nó lại khác đấy có thể đầu tư công lúc đó người ta lại tập trung vào khoa học công nghệ vân vân đó ví dụ như thế ví dụ như thế đó thì hiện nay ví dụ Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng nếu đầu tư công đang được đẩy mạnh trong cuối năm thì những cái doanh nghiệp cung cấp những cái vật liệu xây dựng rồi những cái doanh nghiệp nhận thầu thi công thì về cơ bản là có được cái hưởng lợi đó rồi tiếp theo thì khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi mở rộng kinh doanh thì ngành tài chính chứng khoán ngân hàng là những ngành có được cái sự hưởng lợi nhất định bởi vì tăng trưởng tín dụng cao thì dĩ nhiên ngân hàng làm ăn tốt cho vay ra được nhiều huy động nhiều cho vay nhiều họ ok đúng không ạ rồi các dịch vụ tài chính chứng khoán chẳng hạn thì khi xác nhận vào giai đoạn phục hồi thì chứng khoán sẽ đi lên rồi thì tức là ngành chứng khoán cũng sẽ là những ngành được hưởng lợi đúng không ạ rồi xây dựng như đã nói rồi rồi ngành công nghệ thì khi trở lại sau mỗi một cái giai đoạn mỗi chu kỳ ấy, thì người ta muốn trở lại nhanh và mạnh thì người ta lại thường ứng dụng công nghệ đặc biệt là những cái doanh nghiệp hàng đầu thì sau mỗi chu kỳ thì họ ứng dụng công nghệ và rất mạnh để từ đó từ đó họ có thể bứt phá và phát triển trong một cái giai đoạn mới trong tương lai đúng không rồi tiếp theo đó là ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng thiết yếu anh chị ạ Tức là ở giai đoạn này thu nhập hộ gia đình cũng bắt đầu tăng thì cái nhu cầu của hàng thiết yếu của nó sẽ tăng rất mạnh rất nhanh bán lẻ và hàng tiêu dùng thiết yếu rồi tiếp theo để cho xây dựng được để vật liệu xây dựng để vân vân thì người ta có liên quan đến lĩnh vực ô tô và linh kiện ô tô tải chứ không phải ô tô con đâu nhé giai đoạn này này liên quan đến những ô tô tải thì ví dụ ô tô tải chở vật liệu xây dựng chẳng hạn đất đá vân vân rồi là ô tô tải chở vật tư chở vân vân đấy thì ngành vận tải lúc đó nó sẽ rất phát triển ở giai đoạn này đúng không ô tô tải linh kiện ô tô tải rồi là vận tải rồi tiếp theo thì khi người ta mở rộng sản xuất kinh doanh thì cái ngành bất động sản công nghiệp thì có thể được hưởng lợi hưởng lợi anh chị nhé thì đây là ứng dụng thực tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam chứ không phải là lấy một cái lý thuyết ở châu Âu hay ở đâu cả đúng không? ạ? bởi vì nhiều nước nó không có ngành bất động sản công nghiệp phát triển đâu cực kỳ lè đẻ rồi tiếp theo là liên quan đến đến gọi là hàng hóa dịch vụ công nghiệp thì tức là dịch, giai đoạn phục hồi kinh tế thì người ta tập trung vào phát triển công nghiệp sản sản phẩm gọi là hữu hình sản phẩm vật chất đó thì những cái hàng hóa dịch vụ cho cái công nghiệp sẽ phát triển rồi là cái mảng viễn thông thì lúc này cũng bắt đầu phát triển bắt đầu phát triển đó là đối với giai đoạn phục hồi còn đối với giai đoạn tăng trưởng thì kinh tế tăng trưởng mạnh ai cũng nhiều tiền ai cũng giàu tín dụng nóng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh thì về cơ bản vào giai đoạn này thì đa phần các ngành các doanh nghiệp cũng đều được hưởng lợi cả ví dụ như ngành công nghệ chẳng hạn thì người ta nhiều tiền người ta lại bơm rất nhiều tiền vào đầu tư công nghệ rồi là hàng tiêu dùng thiết yếu thì cũng có tăng trưởng một chút nhưng mà hàng tiêu dùng xa xỉ thì vào giai đoạn này sẽ được bán rất mạnh mẽ bởi vì sau một cái quá trình phục hồi đến giai đoạn tăng trưởng thì tiền người ta rất nhiều Đó. thì khi người ta tiền nhiều thì người ta sẽ chi tiêu cái hàng hóa xa xỉ hàng hóa xa xỉ đúng không ạ rồi là trong cái giai đoạn này thì cái nhu cầu về xăng dầu nó rất lớn khí rất lớn thì lĩnh vực lĩnh vực dầu khí sẽ phát triển rồi là du lịch giải trí đúng không ạ giai đoạn cực thịnh của nền kinh tế thì du lịch giải trí vân vân phát triển rất mạnh rất mạnh vì người ta thua tiền người ta thoải mái tiền người ta chi cho giải trí rất nhiều đúng không ạ sau một cái thời gian vất vả phục hồi phát triển thì bây giờ là hái quả ngọt thì người ta sẽ có du lịch này giải trí này khách sạn này Đấy, rồi tiếp theo lĩnh vực thực phẩm đồ uống thì cũng có sự phát triển nhất định vào cái giai đoạn này đó rồi tài chính chứng khoán thì cũng là cái giai đoạn gọi là phát triển cuối cùng của nó ở trong đây rồi là bất động sản nhà ở đúng không ạ ở giai đoạn trước là một cái giai đoạn phục hồi để kiếm tiền xây dựng dần dần đến giai đoạn tăng trưởng là khi bắt đầu có tiền có tiền người ta bung ra người ta mua nhà ở người ta mua nhà mua đất thì thành nhà cái bất động sản thổ cư bất động sản nhà ở thì nó sẽ có cái sự phát triển bùng nổ vào cái giai đoạn tăng trưởng này rồi bên cạnh đó thì cái nhu cầu về hàng hóa à, cho sản xuất cũng cũng khá mạnh đó về hóa chất thì cũng tăng trưởng mạnh rồi cảng biển thì tăng trưởng cực mạnh bởi vì vào giai đoạn tăng trưởng này thì dĩ nhiên với một đất nước như Việt Nam xuất nhập khẩu rất là mạnh cảng biển và xuất khẩu nhập khẩu thì chủ yếu đến đi cảng biển thì cái việc à, giai đoạn kinh tế tăng trưởng cực thịnh thì dĩ nhiên cảng biển là những thằng đường hưởng lợi giá cước tăng sản lượng hàng qua cảng cao thì lợi nhuận nó sẽ tăng rất mạnh đó. còn ở giai đoạn suy thái thì sao về cơ bản vào giai đoạn suy thái thì đa phần các ngành đều yếu cả nhưng mà có một số ngành nó yếu ít hơn hoặc nó không yếu ví dụ như là nguyên liệu cơ bản y tế đúng không? y tế chăm sóc sức khỏe thì cái điều đó thì không thể đừng được rồi là dược phẩm đúng không ạ rồi là năng lượng điện nước bảo hiểm thậm chí thì có ngành điện nước trong cái giai đoạn suy thoái nó vẫn tăng trưởng ở Việt Nam là như vậy bởi vì sao bởi vì cái tỷ lệ người dân ấy, sử dụng nước ấy, nước sạch ấy, nó chưa nhiều và cái lượng nước người ta sử dụng chưa lớn lượng điện cũng như như vậy ví dụ ở thành phố một gia đình mà có khoảng hai vợ chồng hai đứa con thì một tháng đâu đó tiền điện khoảng độ một triệu đồng chẳng hạn cả điều hoa một triệu hoặc một triệu rưỡi nhưng mà ở quê chẳng hạn thì à, chỉ độ hơn trăm nghìn thôi hai trăm nghìn ba trăm nghìn đúng không ạ à, đó là nó vẫn chưa gia tăng cái việc sử dụng nhiều các cái thiết bị điện đó tương lai nó còn tăng đúng không ạ rồi là khi tương lai người ta tăng như này ví dụ người ta sử dụng cái tủ lạnh to hơn người ta sử dụng những cái phòng lớn hơn những cái nhà lớn hơn thì chi phí nó cao hơn rồi ngay cả dùng nước cũng thế ở Việt Nam bây giờ dùng nước vẫn rất ít trung bình trung bình tính ra đầu người mỗi tháng mỗi người có chỉ vài chục ngàn ba bốn chục ngàn năm chục ngàn đúng không ạ ví dụ gia đình khoảng 4 người thì một tháng làm gì nước ừ, nếu sinh hoạt bình thường chỉ hết độ trăm hai trăm rưỡi chưa đến 200 để ví dụ như thế thì trong tương lai nó còn sử dụng nhiều hơn nữa ví dụ trong tương lai người ta sử dụng bồn tắm người ta thư giãn người ta có bể bơi để người ta bơm nước vào đấy vân vân đấy thì cái ngành ấy là cái ngành mà nó còn có sự tăng trưởng tăng trưởng tuy nhiên thì ngành đó thì lại không phải là một ngành tăng trưởng mạnh được theo thu nhập không phải thu nhập cao mà người ta thay vì người ta tắm một ngày một lần người ta tắm hai ngày hai lần đúng không thế thành ra nó có sự tăng trưởng đều và ổn định kể cả suy thoái vẫn có sự tăng trưởng nhưng mà đây chỉ đúng với Việt Nam thôi nhé còn ở các cái nước mà dân số già không tăng nữa họ đã sử dụng gọi là tối ưu phát triển rồi thì điện nước của họ cũng không tăng đâu không hề tăng tí nào đó anh chị lưu ý là như thế nhé rồi bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm thì cơ bản là ngành này nó cũng phải được hưởng lợi lớn nhưng ý là ngành bảo hiểm vào giai đoạn này thì mọi thứ bị thắt thắt chặt như thế thì lãi suất nó thường tăng rất cao thì khi đó bảo hiểm được hưởng lợi đôi chút đôi chút nhưng mà dù sao nó không bị hại rồi ở giai đoạn suy thoái cũng tương tự tương tự như là ở giai đoạn suy giảm nó không khác gì nhau tuy nhiên đứng trên góc độ của một nhà đầu tư cổ phiếu nếu xác định được tương lai nó có thể suy thoái suy giảm thì chúng ta nên rút có một nửa ra ngoài để gửi tiết kiệm chẳng hạn hoặc để mua trái phiếu và gửi tiết kiệm cho nó an toàn để mua trái phiếu chẳng may phải cái doanh nghiệp trái phiếu năm không đúng không ạ không có tài sản đảm bảo đúng không ạ không cam kết abc gì đấy đúng không ạ hay không mục đích không này không kia đấy. gọi là trái phiếu năm không thì rất nguy hiểm thì tốt nhất gửi tiết kiệm bởi vì giai đoạn suy giảm suy thoái này cổ phiếu thì khó khăn nhưng mà gửi tiết kiệm lãi lại tăng cả lãi tăng cao ở đây có thể tăng ba bốn phần trăm ví dụ như thế đó thì những cái ngành mà các chị bớt lại tiền thì để phân bổ đó là nguyên liệu cơ bản y tế dược phẩm năng lượng điện nước và bảo hiểm đó thì trên đây là những cái trao đổi của tôi à, đến với anh chị về cái nội dung liên quan đến là kỳ vọng rằng trong tương lai có thể là một cái chu kỳ kinh tế mới và thị trường chứng khoán mới thì chúng ta đầu tư các ngành như thế nào đó thì ví dụ ở dưới đây thì AZFIN cũng có phần nghiêng về đa phần các anh chị đánh giá ở đây đó là kinh tế của chúng ta có thể có thể bước vào giai đoạn đang ở giai đoạn phục hồi tuy vậy thì cái xác suất mà từ phục hồi lên tăng trưởng thì AZFIN vẫn đánh giá cao hơn nhưng mà vẫn có xác suất từ phục hồi nó lại quay lại suy thoái rồi lúc ý nó mới phục hồi và tăng trưởng bền vững đó thì trường hợp có hai trường hợp có thể xảy ra đó và người ta hay nói gọi là đáy chữ V đấy tức là xuống rồi lên luôn đó thì phục hồi đến tăng trưởng hay là đáy V kép tức là đến phục hồi rồi nó lại suy thoái rồi nó mới đến phục hồi và tăng trưởng đó thì các anh chị lưu ý một cái điều như thế như thế đó thì để mình nắm được những cái cơ sở nắm được những cái nội dung để khi mà đầu tư thì chúng ta có thể phân bổ tuy vậy thì như phục cũng đã trao đổi ngay ở slide đầu tiên đó là đa phần các ngành ở Việt Nam đều là những cái ngành tăng trưởng thế thành ra cái sự lựa chọn của chúng ta nó rộng rãi hơn rất nhiều thậm chí rằng à, người ta chỉ tập trung theo dõi một nhóm ngành nhất định từ lúc định giá rất rẻ và người ta nhảy lên người ta giữ qua phục hồi giữ đến cuối tăng trưởng và khi phát hiện là có khả năng cao và suy thoái thì lúc người ta bán chứ người ta cũng không nhảy nhót qua nhiều ngành còn anh chị nào mà có năng lực, lực hiểu biết về nhiều ngành đánh giá được tốt chính xác thường xuyên thì anh chị có thể nhảy hết ngành này đến ngành khác được thì đấy là chia sẻ của của, của, của chúng tôi thì sau đây là liên quan đến gọi là phần Q&A thì à, xin mời anh chị đưa ra những cái uh, trao đổi tập trung vào cái ngành các cái điều kiện kinh tế thì để phục ờ, sẽ cùng trao đổi với uh, với anh chị đúng không ạ ok có anh bảo nguyễn hỏi là uh, bắt đầu từ bây giờ sẽ vào giai đoạn tăng trưởng theo quan điểm cá nhân của em ồ cảm ơn anh bảo nguyễn đúng không ạ ok vâng anh em hay hỏi về target cổ phiếu quá đúng không ạ và và Mr. Phong Nguyễn có bảo là bao nhiêu năm nay đều là câu chuyện đầu tư công thị trường kỳ vọng quá thôi chứ thực tế giải ngân 9 tháng uh, chưa nổi 40% vốn thì uh, bây giờ mới là 26 tháng 8 thôi tức là mới uh, 7 ờ, tháng qua thì trong 6 tháng đầu năm thì đúng là đầu tư công cực kỳ tệ năm 2021 cũng tệ 2020 cũng tệ tuy vậy thì chúng ta có cơ sở như thế này thứ nhất là cái nợ công của chúng ta giảm rất mạnh thứ hai là cái thu ngân sách của chúng ta liên tục vượt trội vượt xa so với kế hoạch và thậm chí là chính phủ đợt rồi còn có thặng dư về về về về thu ngân sách nữa. thế do đó là cái cái cái cái cái dư địa để họ đầu tư công rất lớn nó không giống ngày trước và cái việc này nó cũng không thể tắc mãi được và minh chứng cho thấy là cái tháng 7 vừa qua ấy, thì cái việc giải ngân đầu tư công đã có những cái sự bước tiến rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ tháng 7 vừa qua thì chúng ta hãy chờ thêm thời gian để đánh giá ví dụ tháng 8 tháng 9 à, tháng 8 thì cũng sắp có kết quả rồi tháng 8 đâu đó tuần sau là có kết quả thôi rồi tháng 9 thì chúng ta cứ nghiên cứu nghiên cứu đúng không ạ chúng ta cứ nghiên cứu chúng ta cứ đánh giá về cái chuyện này có thể là nó vẫn có thể là delay tiếp nhưng tuy nhiên có thể rằng là chính khi mọi người chủ quan nhất khi mọi người nghĩ rằng là nó kém rồi thì nó lại vùng dậy mạnh bởi vì chúng ta đầy đủ hết các cái điều kiện khác rồi giờ chỉ giải ngân thôi như rất nhiều nước thì à, nợ công họ vay cao quá ngân sách thì bị thua thâm hụt nặng quá thì họ muốn đầu tư cộng không được Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại ngân sách của chúng ta thặng dư quá nhiều dư nhiều tỷ đô thu được ngân sách rất cao và nhờ vào các doanh nghiệp đóng thuế rất mạnh anh chị có thể thấy ví dụ doanh nghiệp cho nên à, à, sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh lợi nhuận thưa anh chị là một năm nó khoảng độ 20 tỷ đô bây giờ nhé còn tất nhiên sau này tăng rất hơn rất mạnh thì như vậy thuế doanh nghiệp thuế thu nhập doanh nghiệp nó đóng ấy, thì đâu đó khoảng ba phẩy mấy tỷ đô gần 4 tỷ đô bên cạnh đó thì các doanh nghiệp thì còn đóng rất nhiều các khoản thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không ạ ờ, à, thuế thuế thu nhập cá nhân rồi liên quan đến các loại thuế giá trị gia tăng thuế xuất nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt rồi hàng thuế đất đủ thứ ví dụ thế vừa rồi tỉnh Hưng Yên thì là có cái bội thu ngân sách rất kinh khủng tăng trưởng canh kinh quá nhờ Vinhome nó đóng một cục mấy chục nghìn tỷ chẳng hạn hay là rất nhiều các lĩnh vực khác đúng không ạ ví dụ các cái doanh nghiệp FDI vào Việt Nam mà nhận những cái ưu đãi thuế thấp chẳng hạn 5% 7% như là Samsung thì nó cũng có rất nhiều loại thuế nó đóng không không phải là chỉ đóng thuế thu nhập đâu doanh nghiệp đâu liên quan đến đất thuế sử dụng đất có nhé thuế khu công nghiệp đủ thứ rồi thuế thu nhập cá nhân ở trong đấy thì họ phải đóng thuế thu nhập cá nhân rất nhiều đúng không ạ đó thuế xuất nhập khẩu cũng phải đóng rất nhiều loại thuế đấy thì các doanh nghiệp đang tăng trưởng phát triển mạnh như thế thì chính phủ thu được rất nhiều, nhiều ngân sách đó, thu rất nhiều ngân sách thì do đó là cái việc thẳng dư uh, là rất lớn đó là cái điều kiện cần để có thể đẩy mạnh đầu tư công còn điều kiện đủ đó là chính phủ phải thực hiện quyết liệt hơn nữa và gỡ vướng cho các dự án ok vâng Vâng, xác suất suy thoái kinh tế Việt Nam cao không anh và nguyên nhân là gì? À, xác suất thì ờ, luôn luôn có xác suất xảy ra, không bao giờ về không được. Đúng không ạ? cái gì cũng có xác suất xảy ra thì à, đầu tiên là xác suất về kinh tế là có luôn luôn có kinh tế Việt Nam nó luôn luôn có kinh tế nào cũng luôn luôn có xác suất suy thoái hoặc không à, tuy nhiên thì uh, à, AZFIN đánh giá thì xác suất kinh tế Việt Nam suy thoái là rất thấp nhiều anh chị lo ngại thì cũng rất đúng bởi Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở rất cao xuất nhập khẩu năm nay của chúng ta khoảng hơn 700 tỷ đô dự kiến từ 700 đến 750 tỷ đô tổng xuất nhập khẩu thế do đó là kinh tế của chúng ta phụ thuộc cũng khá nhiều vào xuất nhập khẩu chứ không ít mà xuất nhập khẩu thì lại phụ thuộc vào các nước trên thế giới đúng không ạ Đấy, thì tuy vậy tuy vậy thì Việt Nam lại có những cái động lực khác ví dụ như là Việt Nam có động lực liên quan đến sự trở lại của các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ giải trí du lịch khách sạn và các cái lĩnh vực liên quan ăn theo nữa. rất mạnh rất mạnh đúng không ạ đó rồi là một số lĩnh vực liên quan đến sản xuất trở lại cũng rất tốt đúng không ạ họ phát triển tốt thì do đó rằng là cái xác suất suy thoái của Việt Nam là có nhưng thấp thậm chí rất thấp à, điều này thì à, nói chung là à, ờ, AZFIN đánh giá thì cơ sở nó cũng cũng là những cái cơ sở chủ quan thôi đúng không ạ nhưng mà dựa trên các cái số liệu rất khách quan dựa trên các số liệu rất khách quan ngoài ra thì anh chị có thể tham khảo thêm đó là các cái tổ chức kinh tế người ta đánh giá Việt Nam thế nào đúng không ạ thì đa phần họ đều dự báo năm nay tăng trưởng kinh tế rất mạnh và năm sau tăng trưởng cũng mạnh và họ cũng dự báo rằng là lạm phát của Việt Nam kiểm soát được dưới 4% năm nay và năm sau thế do đó là các cái tổ chức kinh tế hay những cái chuyên gia hàng đầu thế giới người ta đánh giá là kinh tế Việt Nam là một trong nước mạnh nhất thế giới top đầu đó thì cái khả năng suy thoái của chúng ta là thấp thấp còn ở các nước trên thế giới thì cái điều đó thì nó ngoài tầm của chúng ta để đánh giá nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là châu Âu đã lâm vào suy thoái rồi bởi vì nền kinh tế này nó già cỗi rồi vốn trước đó nó đã rất yếu rất mong manh thì bây giờ lại dính một cái cú lạm phát gọi là kinh khủng khiếp kỷ lục 4 năm 10 nào, dáng vào một đòn rất mạnh vào vào vào thế thành ra là khả năng là họ suy thoái là gần như là cả đó thì nó cũng ảnh hưởng phần nào đến Việt Nam nhưng Việt Nam có nội tại khá mạnh thì thành ra là cái xác suất suy thoái của chúng ta thấp đó, đó xác suất thấp còn nguyên nhân nếu mà suy thoái xảy ra thì có thể là nguyên nhân một là đến từ kinh tế thế giới nó gọi là đại khủng hoảng thì lúc đó Việt Nam khó tránh phải là đại khủng hoảng nhỉ rồi tiếp theo là có thể liên quan đến chiến tranh ở trong khu vực chẳng hạn Đông Nam Á nếu có giờ là những cái điều mà mình không thể lường trước được đấy thì nguyên nhân có thể đến từ những cái thứ như thế còn nếu với những cái điều kiện hiện tại như bình thường này thì khó có thể xảy ra suy thoái đối với Việt Nam đó còn suy giảm là có thể gọi là suy giảm tức là ý rằng là cái tăng trưởng nó chậm đi một chút một phần nào đó đó còn suy thoái tức là nó còn giảm tăng trưởng À, giảm cơ âm cơ chẳng hạn hoặc là tăng trưởng về rất thấp đúng không ạ vâng thu ngân sách tăng trưởng mạnh cộng lạm phát dân dân và doanh nghiệp nghèo đi phải không anh thì à, tổng nền kinh tế đó là GDP đấy GDP thì tức là người ta gọi là tính tổng sản phẩm quốc nội tức là người ta không tính liên quan đến lạm phát người ta trừ thì lạm phát phải đây anh ạ nếu GDP chúng ta tăng trưởng dương mạnh ấy, dân số lại tăng rất chậm thì cho thấy là thu nhập bình quân đầu người của chúng ta vẫn tăng đây là thu nhập thực nhé không phải thu nhập ảo à. đó thu nhập thực của người dân Việt Nam tăng rất tốt rất mạnh tất nhiên nhiều người cho rằng bảo rằng ồ uh, mình còn kém lắm cứ du ngủ so với nước ngoài nhưng thực tế là anh chị thấy rằng là đời sống của người dân chúng ta đã lên rất tốt đúng không ạ tất nhiên là nó chưa phải chưa thể so sánh được với các nước khủng thôi đó, thì các năm qua vẫn lên rất tốt đó không phải người dân nghèo đi đâu mà, mà một bộ phận sẽ nghèo đi và một bộ phận sẽ giàu hơn rất rất nhiều đúng không? ạ? nhưng nhìn chung tổng thể nền kinh tế là giàu lên trông thấy giàu lên nhiều đúng không đó ngân sách tăng trưởng thì chứng tỏ rằng nền kinh tế đang vận hành tốt hiệu quả thì thu ngân sách nó mới cao và nếu mà nền kinh tế yếu kém các doanh nghiệp các cái thực thể trong nền kinh tế kém họ làm ăn kém thì làm sao họ nộp ngân sách được nhiều đúng không ạ lương họ không cao làm sao đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lợi nhuận doanh nghiệp không lớn thì làm sao mà đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân vân vân cao được đúng không ạ thành ra là trả lời bạn Anna rằng là nhìn chung về mặt bằng chung là giàu đi rất nhiều nhưng mà có những bộ phận nghèo đi và có những bộ phận giàu hơn rất rất nhiều đó rồi tiếp theo đúng không? tiếp theo à, ok mình sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến vĩ mô ngành nhiều hơn à, với rủi ro về bất động sản ờ, ok thì nó ok không liên quan lắm vâng chỉ có đầu tư công là còn nguyên chu kỳ còn lại là một là đã được 2 phần 3 hai là đã phân phối và năng lượng tái tạo có bùng nổ không khi quy hoạch điện đang được xem xét thực tế là nó không không dễ như chúng ta nghĩ đâu để mà các dự án điện được đưa vào sản xuất kinh doanh ấy, thì nó cần phải được cấp phép rất là trước lâu rất là trước và vừa rồi có thể thấy là chúng ta đã cấp phép rất nhiều cho cái điện mặt trời đặc biệt là cấp vô tội vạ điện chia sẻ của anh chị cấp nhiều quá thế thành ra nhiều nơi còn dư điện cơ dư điện cơ đó thì vừa rồi cái điểm yếu của chúng ta là cấp nhiều quá thành ra nhiều ông gọi là gây ra lãng phí đó là nhiều ông bây giờ lắp điện rồi không bán được cho ai thưa, ế đặc biệt là những người nhỏ nhỏ họ lắp điện áp mái anh chị ạ bây giờ nhiều nơi thì gọi là không bán được ờ, không bán được nhiều nơi bán cho evn như vậy không trả tiền bởi vì ờ, ông EVN ờ, lý luận là ông lắp áp mái ông muốn tôi mua điện thì ông phải có đầy đủ thủ tục giấy tờ phải có giấy phép xây dựng đến ông sở xây dựng lại bảo là ô ông đây là ông chỉ nắp ờ, phụ thêm ở trên mái thôi tôi không cấp giấy phép đấy ông xây nhà đâu mà tôi ông xây công trình đâu mà tôi cấp giấy phép thế thành ra họ bị tắc rất nhiều chỗ đó đó thì vừa rồi là phát triển rất là mạnh cái đó thì cái điểm yếu là nó có vẻ nó phát triển bừa bãi hiệu quả một số là không cao nhưng mà ngược lại có một cái lợi ích rất hay đó là Việt Nam bây giờ không thiếu điện đúng không anh chị có thấy nơi nào bị cắt điện không? không thiếu điện đây là một điều rất hiếm có còn chục năm trước thì lúc nào chúng ta cũng trong tình trạng lo lơ lớp là ui thiếu điện thiếu điện thiếu điện lúc nào cũng lo là thiếu điện báo cáo năm nào cũng bảo tương lai thiếu điện nhưng mà bây giờ là điện rất tốt rồi cái điện gió thì đang được cấp rất nhiều đó thì cái việc năng lượng này thì chia sẻ cùng anh chị một cái câu chuyện như này 10 doanh nghiệp thì 9 doanh nghiệp như thế câu chuyện năng lượng là như này thưa anh chị ví dụ để mà làm ra một cái mê gọi là để xe lắp đặt một mê điện mặt trời chẳng hạn thì chi phí người ta tốn thường từ 11 đến 15 tỷ chỗ nào cao lắm thì 16 17 tỷ đấy là chi phí thực tế nhưng nhưng các anh chị có thể thấy các công ty đa phần đa phần không phải tất cả nhé đa phần đều công bố toàn hai mươi mấy tỷ một mình thì về cơ bản là riêng cái việc về cơ bản nếu tính về cái suất đầu tư thực tế là 10 đến 14 15 tỷ thì lợi nhuận của mảng điện thì nó rất cao hấp dẫn lắm mấy chục phần trăm nhưng mà các ông đã đội vốn lên gấp rưỡi lên gấp đôi rồi thế là các ông đút túi nửa rồi thế thì khi đó cái hiệu quả đến với cổ đông những người góp tiền cho cầu thì là hỏng rồi không cao rất thấp không tin các anh chị thử xem ROE ở các cái doanh nghiệp ở trên sàn mà các anh chị nghĩ rằng nó sản xuất năng lượng điện tái tạo sẽ năng lượng tái tạo nhé không phải nhiệt điện hay thủy điện đâu các anh chị xem 10 doanh nghiệp xem thì 8 doanh nghiệp cái ROE của nó đâu dưới 10 nhưng thực tế người ta bảo rằng ô cái lợi suất nó hai mấy phần trăm nào nhưng bởi vì các sao bởi vì các ông đội vốn đấy anh chị đọc là xem công toàn bảo hai mươi mấy tỷ một mê nhưng thực ra nhà cung cấp nhà sản à, những người lắp đặt người ta bảo rồi 10 15 triệu một mê thôi 10 10 15 tỷ mê thôi còn hai mấy tỷ là các ông đội lên đấy các ông vống lên để các ông rút ông đu túi đấy để rất nhiều ông như thế thế thành ra lĩnh vực năng lượng tái tạo thì về cơ bản với cái đầu tư và được nhà nước đặc biệt ông nào đóng điện sớm ấy, được nhà nước cho cái giá điện cao thì cực kỳ hấp dẫn nhưng mà hấp dẫn đứng trên góc độ lý thuyết thôi còn thực tế thì do bị đội vốn nên gấp rưỡi nên gấp đôi rút ruột đút túi rồi lobby vân vân đủ thứ rồi thế thành ra kết quả cuối cùng cho cổ đông thì nó lại không hấp dẫn như những gì chúng ta thấy được đó và cái quy hoạch đến 8 về cơ bản nó cũng có sự khác biệt cũng tập trung vào một số uh, nhất định đúng không ạ đặc biệt là các anh chị quan tâm nhiều năng lượng tái tạo đúng không ạ đúng không ạ tuy nhiên thì chia sẻ của anh chị là họ vẫn phải dàn ra chứ không phải tập trung vào năng lượng là tái tạo đâu có điều thủy điện thì không thể tăng thêm được đáng kể đấy thì người ta sẽ có cả nhiệt điện lẫn điện gió là chính điện mặt trời sẽ hạn chế không không không tăng quá nhiều đó thì những doanh nghiệp nào sản xuất điện gió thì điện gió đã một có một cái đặc thù là cái suất đầu tư nó rất cao nó cao gấp đôi đến gấp 3 lần so với đầu tư điện mặt trời cơ ví dụ à, điện à, mặt trời khoảng 15 15 17 20 tỷ thì điện gió nó khoảng 40 tỷ 35 40 tỷ một mét thậm chí có đơn vị lên đến 45 50 tỷ một mét tức là cái suất đầu tư nó cao hơn rất nhiều và cái giá bán hiện nay thì không không biết là còn ưu đãi không hình như là họ cắt ưu đãi rồi đó thế thành ra là về tương lai thì khi có thị trường điện cạnh tranh thì tất nhiên giá điện Việt Nam sẽ tăng thì các doanh nghiệp ấy cũng hưởng lợi nhưng mà các doanh nghiệp ở trên sàn mà để được hưởng lợi trực tiếp thế thì nó không nhiều đó nó không nhiều đó, thì Phục chia sẻ của anh chị là vậy thì hãy mua cái giống điện này là vào giai đoạn suy giảm suy thoái hay giai đoạn nó giảm giá cực mạnh ấy. định giá PE bằng có 5 đến 6 7 lần ấy mà cổ tức tốt ấy thì các anh chị nhảy vào mua định giá PE 15 20 lần thì không ăn thua và các anh chị lưu ý rằng là công ty nào nó phải còn được, mở rộng các dự án tiếp theo chứ nó có mỗi một cái dự án năng lượng tái tạo nó vào sản xuất rồi nó không xin được giấy phép thêm nữa nó mỗi một cái thì, thì, thì nó tăng trưởng ở đâu nó vẫn thế thôi nó không tăng trưởng ở đâu đó thế thành ra nhiều lúc chúng ta thấy cứ thấy truyền thông hay chúng ta cứ thấy là nghị quyết này vân vân kia năng lượng tái tạo sẽ phát triển lắm thế là chúng ta sung sục chúng ta đi tìm nó một rất tiếc là những thằng không hiệu quả đa phần là đó thì trao đổi cùng với anh chị là như thế và vâng, ở đây có anh chị nhận định về nhóm ngành thép cuối năm nếu mà cuối năm thì nó ngắn quá thì à, về cơ bản quý 3 này là một cái cực kỳ khó khăn đối với ngành thép cực kỳ khó khăn cầu trong nước thì yếu do cái đầu tư công của chúng ta nó chưa mạnh thứ nhất thứ hai là quý 3 lại là mùa mưa đúng không mùa mưa mùa mưa người ta ít xây dựng rồi tiếp theo ở trên thế giới thì là cái kinh tế các nước đang khó khăn họ đang co hẹp thắt chặt cái ờ, cung tiền thì khi đó thì họ sẽ không còn nhiều dư địa vân vân để họ có thể bơm mạnh đầu tư công thì đấy là những cái điểm yếu tuy nhiên có bù lại thì có một cái điểm thú vị đó là ở châu Âu Trung Quốc thì cái giá điện nó lên cao và thiếu điện nhiều thì khi thiếu điện nhiều thì người ta sẽ cắt giảm đỡ những cái lĩnh vực thâm dụng điện thì thép là một lĩnh vực như thế đó bởi vậy cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì về cơ bản là giá quặng sắt về rất thấp còn nó 105 đô thôi giá than cốc cũng hạ nhiều rồi nhưng mà giá thép này có dấu hiệu tăng một chút trên thế giới còn ở Việt Nam thì giá thép tiếp tục giảm tiếp tục giảm tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải nhìn hai mặt nhìn hai mặt của vấn đề thì hai mặt ở đây là gì đó là giá đầu ra thì giảm mạnh nhưng giá đầu vào nó cũng giảm khá mạnh Tuy vậy thì trong cái quý 3 này thì dính đến tháng 7 tháng 8 có thể là nguyên liệu đầu vào từ quý 2. thành ra kết quả tháng 7 tháng 8 sẽ rất tệ hạn. Nhưng từ tháng 9 tháng 10 đổ đi khi mà người ta sử dụng được cái nguyên vật liệu giá tương đối rẻ thì trong quý tiếp theo thì kết quả kinh doanh có thể trở lại đó đấy là nhận định ngắn là như thế quý 3 thì kết quả kinh doanh là kém rất kém quý 4 thì khả năng cao nó trở lại bởi vì trở lại ở cái gì trở lại đầu tiên là giá nguyên vật liệu trong quý 3 này nhập vào rẻ thì quý 4 thì giá vốn nó rẻ thứ hai là người ta kỳ vọng rằng cái cầu thép trong quý 4 nó sẽ tăng mạnh trở lại đặc biệt trong nước nguyên nhân đến từ cái việc là quý 3 mùa mưa quý 4 không phải mùa mưa mà cái giải ngân đầu tư công của nó còn rất nhiều và nó có thể giải ngân mạnh của quý 4 từ đó thúc đẩy cầu tốt hơn tuy vậy thì cái yếu tố bất động sản vẫn đóng băng hay khó khăn cho việc làm dự án thì đây lại là một điểm trừ tiếp đó, nhưng mà nhìn nhận chung qua đánh giá thì cái quý 3 này là một quý khó khăn gần như nhất trong lịch sử ngành thép mấy chục năm qua đó thì trong tương lai thì uh, cầu về đầu tư công về xây dựng về bất động sản của chúng ta vẫn đang phát triển rất mạnh thế thành ra nhìn một xu hướng dài hơn thì cầu nó sẽ sớm muộn trở lại có điều nó trở lại lúc nào và trở lại với cái sự mạnh mẽ hay không đó thì AZFIN đánh giá như thế còn tuy nhiên với cái trường hợp như thế thì chúng ta có thể thấy rằng nhiều đơn vị nhận định rằng là ngành thép chẳng hạn thì giá cổ phiếu là tạo đáy rồi thì thường nó đi trước kết quả kinh doanh khoảng độ vài quý đến một năm nó phản ánh trước ngoài ra nếu nó rẻ quá thì nó cũng có thể trở lại nó tạo đáy trở lại rất tốt Đấy, ví dụ thế còn trong ngắn hạn thì phiên đánh giá là vẫn còn khó khăn quý 3 quý 4 có thể là trở lại đó đấy là đánh giá về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp chứ không phải đánh giá về giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó và vâng. trái phiếu bất động sản rén hơn đúng không ạ nếu bất động sản mà được nới lỏng thì chắc thì sẽ wow. và vâng. bạn Văn Thiên hiện tại nền kinh tế thế giới đang rơi vào lạm phát suy thoái nhưng đây cũng là tiềm năng cho những doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp và tăng trưởng GDP mục tiêu cao hơn thực sự là có vẻ như anh Thiên Văn này có vẻ như rất là tích cực đúng không ạ và vâng, rất là lạc quan đúng không ạ nói chung là kinh tế thế giới suy thoái thì họ sẽ nhập khẩu ít hơn đấy anh ạ và đặc biệt ví dụ như Việt Nam mà nếu Việt Nam nhập sang Mỹ là về cơ bản là cũng có lợi bởi vì Việt Nam đồng mất giá so với Mỹ khoảng vài phần trăm tuy nhiên Việt Nam mà xuất khẩu sang các cái nước khác ấy, thì Việt Nam lại thiệt đấy bởi vì các cái nước khác nó lại mất giá hơn mình ví dụ Yên Nhật chẳng hạn đúng đó vân vân đấy chứng khoán luôn phản ánh trước so với tăng trưởng kinh tế đúng không thì cái điều này đúng trên 90 phần trăm tức là thông thường chứng khoán nó sẽ chạy trước so với kinh tế vì sao lại vậy bởi vì nó có những chỉ báo sớm ví dụ kinh tế trong tương lai có tăng trưởng hay không người ta nhìn vào việc là à, tổng vốn đầu tư toàn xã hội nó có cao không đó rồi là nhìn người ta nhìn vào cái đầu ra nó ổn không ví dụ các cái nhà máy các công ty liên tục mở rộng sản xuất kinh doanh thì tất nhiên tương lai thì tổng sản lượng nó sản xuất ra sẽ tăng rất mạnh thì người ta dự báo rằng sẽ tăng trưởng kinh tế mạnh còn à, nếu như các doanh nghiệp mà không đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh mạnh thậm chí co hẹp thì người ta cho rằng à trong tương lai thì nó sẽ không tăng sản lượng được nữa thì kinh tế sẽ suy giảm hoặc giảm ví dụ như thế thì chứng khoán nó dựa vào những cái chỉ báo tương tự như thế để nó đánh giá về cái nền kinh tế trong tương lai về cái triển vọng tương lai và nó đi trước và nó đi trước đó và nó đi trước thậm chí đi trước rất nhiều đó đấy thì đa phần là như vậy và thu thu nhập có hay không thì cứ nhìn vừa qua người dân gửi tiền vào ngân hàng rất cao đúng <laughs> vâng thực sự là thu nhập thì nhìn chung là tổng xã hội vừa rồi là tăng có tăng tốt đấy chứ không phải giảm đâu ạ đúng không ạ <laughs> và vâng, đây một chỉ báo cũng rất hay đúng không ạ chỉ báo cũng rất hay ạ ok ngành Việt may à thì ngành này chắc chắn là đang gặp khó khăn rồi bởi vì xuất khẩu sang các nước kia thì cầu nó yếu thứ nhất thứ hai là trước đó người ta sợ rằng là cái gián đoạn liên quan đến cái uh, uh, chuỗi cung ứng là gián đoạn thế thành ra hàng hóa bị thiếu thế thành ra họ đặt hàng nhập âm ầm vào cái giai đoạn cuối 2021 đầu 2022 chính vì thế cho nên cái lượng tồn kho họ rất lớn thì khi tồn kho lớn mà kinh tế thế giới trở tức là dịch bệnh trở lại bình thường thì họ lại phải hạ hàng tồn kho như vậy họ đặt hàng ít đi rồi là cái cầu của nền kinh tế trong nước của họ kém thì họ đặt hàng ít đi dệt may là một trong lĩnh vực như thế thì năm ngoái dệt may được hưởng lợi nhờ cái việc đặt hàng ùn ùn thì năm nay này gặp khó khăn về vì năm ngoái rất nhiều rồi và vì kinh tế thế giới yếu thế thành ra trong ngắn hạn thì năm nay thì cuối năm nay thì ngành dệt may sẽ bị ảnh hưởng mạnh còn trong dài hạn thì ngành dệt may là một ngành vẫn là thế mạnh Việt Nam vẫn tương đối tốt tuy vậy ngành này thì không tăng trưởng được nhiều đâu bởi vì như này ngành này thâm dụng lao động rất nhiều về các doanh nghiệp về dệt may và phục có gặp mà uh, rất nhiều các anh chị lãnh đạo doanh nghiệp dệt may mà bây giờ muốn tuyển công nhân nó khó lắm không dễ đâu em ạ họ và cạnh tranh nhau kinh lắm bởi nếu mà người mà có tay nghề rồi thì là phải cạnh tranh nhau còn người chưa có tay nghề vào lại phải mất một năm thì năng suất nó mới ổn thì được một năm cái có ghi lại bên khác là câu mất đấy thì bây giờ để tuyển một cái nhà máy dệt may công nhân một vài ngàn công nhân nó khó lắm. nó không dễ đâu đúng không bởi vì một cái là phong trào của chúng ta trong nhiều năm qua đó là chúng ta rất là trọng giáo dục đúng không ờ, kiểu gì kiểu cũng phải cho con đi học không muốn cho làm công nhân đúng không? không học đại học ờ, to thì là học đại học dân lập đại học nhỏ cuối cùng là thừa cái câu chuyện là sinh viên ra trường thừa trong khi những cái bạn khác mà các bạn ấy mà ờ, chuẩn bị công việc tốt trong 4 năm bạn đi học đại học người ta cũng thu nhập rất cao rồi xây được nhà rồi đúng không vân vân tuy vậy thì về cơ bản là cái nhu cầu và mong muốn đúng không còn nhìn lại thì ngành dệt may như đã kết luận cuối năm nay là về cơ bản là gặp khó khăn nhưng về lâu dài thì về cũng gọi là một ngành ổn định chứ không được đánh giá là một ngành tăng trưởng mạnh đâu đó, vì cái yếu tố thâm dụng lao động trong khi cái nguồn cung lao động của mình cũng đang cạn dần cạn dần vâng có anh Văn Giang Nguyễn thì nói ờ, chia sẻ là kinh tế thế giới rất khó khăn đúng Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều đúng không? kinh tế sang năm khó khăn thì có thể đúng không? Đúng không? Các bạn vâng, đánh giá về triển vọng ngành dầu khí phân bón hóa chất đúng không ạ? Nếu cuối năm thì khó đánh giá quá bởi vì nó biến động kinh khủng. Còn ngành dầu khí của Việt Nam thì thực sự chia sẻ với anh chị nó không giống ngành dầu khí thế giới nó khác đó vừa rồi anh chị thấy giá dầu lên PVD PVS kết quả kinh doanh cực kỳ tệ hại đúng không ạ đấy là những cái doanh nghiệp trọng điểm dầu khí nó rất khác thì ở Việt Nam dầu khí nó liên quan đầu cơ nhiều hơn có chăng thì con gát còn gát là PVT PVT thì nó người dầu khí nó vận tải dầu khí <coughs> nhưng nó cũng liên quan đó thì đấy là những cái con hàng gọi là có sự ổn định để đầu tư còn lại đánh đấm kinh khủng ngành là đánh đấm thôi cứ thấy giá dầu lên là người ta đẩy ra âm bầm giá dầu xuống người ta lại bán nhưng thực tế kết quả kinh doanh người ta có chú ý đâu thì nó thiên về đầu cơ nhiều hơn Vâng, tại sao điện nhiệt điện này phát triển ổn? Em tưởng là càng ngày họ càng hạn chế nhiệt điện. Đấy là lý thuyết Lý thuyết là càng ngày càng hạn chế. Nhưng thực tế người ta cần phải đa dạng nguồn điện và anh chị thấy là chính phủ cũng có kế hoạch là xây các cái nhà máy điện khí đấy, đấy nhiệt điện đấy để nhập khí từ mỹ có có xây các nhà ờ, máy điện khí vân vân vẫn đang tiếp tục mở rộng đấy. chứ không phải co hẹp đâu nhé chưa đến lúc co hẹp đúng không ạ và co hẹp cũng không dễ đâu có chăng thì nó có thể phát triển chậm lại hơn một chút thôi chứ chúng ta không thể bỏ được nó đâu không thể bỏ được nó bỏ nó là trả giá rất đắt bỏ là thiếu điện đến lúc các nước khác thiếu điện không lấy đâu ra mà nhập thì cá nền kinh tế bị mình đốn rất khủng khiếp anh ra không bỏ được nhiệt điện đâu nó vẫn là một cấu thành quan trọng còn thủy điện thì rõ ràng không tăng được rồi thì bây giờ chỉ còn nhiệt điện điện gió điện mặt trời thôi đúng không ạ còn điện hạt nhân thì chúng ta chưa đợt trước cũng đưa ra nhưng chúng ta không làm không biết tương lai có làm không đúng không? nhưng mà hiện tại thì người ta vẫn đưa ra vẫn quy hoạch vẫn có phát triển nhiệt điện cùng với điện gió điện mặt trời vâng công nghệ thì ngoài FPT Việt Nam ngành nào thì thực sự về cái việc là liên quan trực tiếp đến công nghệ thì FPT nhưng mà công nghệ thì nó cũng thúc đẩy mạnh thì nó cũng phát triển các doanh nghiệp thương mại điện tử đúng không hay là những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ toàn diện vào hoạt động kinh doanh để họ mở rộng thần tốc ấy. thì đấy cũng gọi là hưởng lợi từ cái xu hướng của ngành công nghệ ngành công nghệ anh chị nhé đấy là cũng hưởng hưởng hưởng lợi hưởng lợi và ngành bán lẻ triển vọng như nào thì hôm trước cũng có làm một cái clip cũng livestream như này cách đây hai tuần đó là về triển vọng năm ngành tăng trưởng mạnh nhất cuối năm mạnh cuối năm 2022 ngành bán lẻ là một ngành trong trong đó thì anh phim đánh giá rất cao cái ngành bán lẻ rất cao luôn cái ngành bán lẻ này thì anh có thể xem lại cái clip live stream cách đây hai tuần trước ở trên kênh uh, chứng khoán TV AZFIN Việt Nam anh nhé có rất đầy đủ ở đấy đúng không tiếp theo điện tái tạo phát triển ồ ạt nhìn truyền tải điện TV2 PC1 doanh nghiệp nào tiềm năng hơn thì uh, thực sự mà nói thì TV2 thì nó thuần về xây dựng điện nhiều hơn PC1 thì nó lại uh, có nhiều cái mảng khác ví dụ nó có cả mảng ni, mỏ nickel chẳng hạn Đó, rồi nó có nhiều có thêm cả bất động sản rồi vân vân TV2 nó thuần hơn nó là tư vấn thiết kế tư vấn điện tuy nhiên thì cái năng lượng tái tạo ấy thì nó lại khác TV2 ngày xưa cực kỳ có sở trường trong những cái lĩnh vực điện cổ truyền đúng không liên quan đến các hệ, hệ thống của thủy điện nhiệt điện vân vân gì gì đấy cũng không không, không rõ 100% lắm nhưng mà cái điện năng lượng tái tạo này ví dụ điện gió ví dụ điện mặt trời điện mặt trời thì rất dễ thi công rồi rất dễ thi công rồi nhiều bên cạnh tranh còn điện gió thì là các cái à, doanh nghiệp nước ngoài hiện nay đang làm bá chủ cho dù chi phí của họ cao gấp 4 gấp 5 lần mấy ông Việt Nam nhưng nó làm nhanh hơn rất nhiều thì rất hy vọng rằng sắp tới là các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có TV2 PPC PPC PC1 họ sẽ có thể gọi là học hỏi và copy được cái công nghệ hay phát triển được cái công nghệ để có thể nhận hết các cái công việc đó ở Việt Nam một công việc rất béo bở thành ra thuê bọn nước ngoài đạt gấp 4 gấp 5 lần Việt Nam chúng ta mà làm được điều đó thì rõ ràng là những doanh nghiệp này sẽ có lợi rất nhiều vì vậy để phân tích đánh giá được TV2 là cực kỳ khó khăn anh chị bởi vì cái uh, liên quan đến đấu thầu hợp đồng vân vân của nó phức tạp lắm mình không thể ước đoán được trong năm tới năm tới nữa có tăng trưởng hay không mình chỉ biết được nó là một thằng đầu ngành Ồ, công việc nó sẽ có nhiều đấy nhưng mà không thể đoán ước được là à cái việc đấu thầu nó như thế này đấy là một cái điều khó khăn khó nắm bắt đối với cổ phiếu TVA chính vì thế anh chị có thể cân đối khi mà P định giá P trên E nó khoảng độ 7 lần đối lại chẳng hạn anh chị có thể nhặt đấy là cơ hội thì rủi ro nó thấp trong khi cái tiềm năng tăng trưởng nó lại tăng giá nó lại tốt đó ví dụ đấy là trao đổi về như thế đúng không vâng, và bác Phong Nguyễn có nói về nói về ờ, năng lượng tái tạo như vậy hơi oan cho ri HD1 và PC HDG PC1 Phục nói là không phải tất cả các doanh nghiệp nhé không phải tất cả các doanh nghiệp biên RE đều đều đều đều thấp nhé Phục nói đa phần nhé doanh nghiệp năng lượng tái tạo không ấy còn ri ấy, lợi nhuận đến từ bất động sản rất nhiều đúng không đến từ đầu tư các nhà máy điện đầu tư gọi là tài chính rất nhiều chứ ri không phải là đến từ năng lượng tái tạo nhiều đâu nhỏ lắm không đáng kể đâu anh nhé đây là doanh nghiệp tổng hợp thôi hay hà đô thì mới có thêm thủy điện thôi chứ năng lượng tái tạo của hà đô ăn thua gì đâu mấy cái nhà máy thủy điện của hà đô nó rất là lớn với cả lợi nhuận của hà đô nó đến từ bất động sản rất nhiều đúng không bất động sản vẫn là chính của nó đấy sau đó thì mới đến thủy điện vừa mới đưa vào hoạt động chứ không phải năng lượng tái tạo đâu đúng không? phải ờ, đúng không? nói tóm lại là đây là mấy ờ, mấy trường hợp khá tốt Đấy, còn những cái công ty anh chị thử xem những công ty thuần về về về điện mặt trời xem điện gió xem chúng ta sẽ thấy đúng không ạ không nói là không phải tất cả đúng không ạ rồi ok vâng wow các anh chị à, rất nhiều anh chị cứ hỏi là cứ tất tay mã này mã kia được không thì Z phiên trao đổi như này anh chị nên phân bổ ra phân bổ cố gắng làm năm năm mã ít tiền thì ba là năm mã nếu rất nhiều tiền thì 5 đến 10 mã thì phân bổ ra làm nhiều ngành nữa để chúng ta cứ cân đối lúc nào giá hợp lý chúng ta vào chúng ta không cần phải vội vàng lắm đó, cứ giá hợp lý chúng ta vào đó thì các anh chị không nên ôn đi, đúng không ạ Phục cũng đã từng ôn in rất nhiều lần và Phục đã từng tập trung và cũng rất rủi ro trao đổi với anh chị như thế và cũng có những cái gọi là áp lực cực kỳ lớn nếu mà mình mình mình mình tập trung quá ngay cái thời gian vừa rồi áp lực lớn mấy năm trước áp lực cực lớn hồi năm 2013 14 đó thì chúng ta cũng không lên ôn in hay gì cả chúng ta hãy phân bổ anh chị nhé thì để tránh áp lực đúng không tránh áp lực tất nhiên là là là chúng ta cũng có những cái khó khăn nhất định đúng không ạ vâng thì trên đây là những cái trao đổi uh, với anh chị về cái câu chuyện liên quan đến đầu tư các ngành vào các giai đoạn chu kỳ kinh tế thì hy vọng rằng những cái kiến thức này nó sẽ góp phần giúp anh chị phần nào trong cái việc đầu tư của mình nó hiệu quả hơn Đó, hiệu quả hơn thì uh, xin chúc anh chị đầu tư thành công xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở chương trình lần sau